các em ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của em về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Các em có cảm nhận suy nghĩ gì các em ghi ra chứ bài này nó không có đáp án chính xác đâu nhá. Cô gợi ý là chúng ta có thể ghi như sau. Nam Quốc Sơn Hà là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta với giọng điệu hào hùng. Cô gợi ý chúng ta có thể có những suy nghĩ cảm nhận như sau. Nam Quốc Sơn Hà là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta với giọng điệu hào hùng, có sức hiệu triệu lòng người mạnh mẽ. Văn bản đã khẳng định chủ quyền của dân tộc và đe dọa, cảnh cáo giặc ngoại xâm sẽ chuốc lấy thất bại nếu như dám đến xâm lược bờ cõi nước Nam bằng những lời lẽ đanh thép, thuyết phục. Văn bản phân rõ trời Nam đất Bắc khác biệt và Việt Nam có hoàng đế, có quốc thổ riêng được đặt tại sách trời không thể làm trái. Người nghe được cổ vũ khích lệ, dâng trào niềm tự hào về đất nước và quyết tâm đánh đuổi quân thủ. Thể loại là văn nghị luận, bố cục có thể chia văn bản thành 5 phần. Phần 1 từ đầu đến độc lập thật là cảm nhận câu đề. Phần 2 tiếp theo đến quốc gia đất nước, nội dung là cảm nhận câu thực. Phần 3 tiếp theo đến hiện tình hình đất nước, cảm nhận câu luận. Và phần 4 Tiếp theo đến do chúng gây nên là cảm nhận câu kết. Phần 5 là đoạn còn lại cảm nhận về nghệ thuật của bài thơ. Về đọc văn bản ta trả lời câu hỏi theo dõi, xác định những câu văn cho thấy tác giả đã liên hệ với bối cảnh văn hóa xã hội để hiểu câu thơ sâu sắc hơn. Chúng ta trả lời, những câu văn cho thấy tác giả đã liên hệ với bối cảnh văn hóa xã hội để hiểu câu thơ sâu sắc hơn là trong chữ Hán, Chữ đế và chữ vương đều dịch là vua, đều là đại diện cho nước, cho dân. Tuy nhiên, đế bao giờ cũng cao hơn vương. Trong xã hội phong kiến Trung Hoa thường tồn tại vị hoàng đế có uy quyền tuyệt đối trong một triều đại chính thống. Còn lại người đứng đầu các nước nhỏ yếu bốn phương nếu quy phục sẽ được phong vương. Tại Việt Nam dưới thời Bắc thuộc, ngay cả thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa cũng chỉ gắn với chữ vương như Trưng Nữ Vương, Trưng Chắc, Trưng Nhị, Triệu Việt Vương tức Triệu Quang Phục, Bố Cái Đại Vương tức Phùng Hưng, Tiền Ngô Vương tức Ngô Quyền. Câu 1. Xác định hệ thống luận điểm, lý lẽ, bằng chứng của văn bản trên dựa vào bảng sau làm vào vở. Chúng ta sẽ làm như sau. Luận điểm 1. Chân lý độc lập chủ quyền của đất nước đã được khẳng định từ đầu bài thơ lý lẽ phân tích từ vương và chữ đế trong bối cảnh xã hội phong kiến, bằng chứng về các vị thủ lĩnh xưng vương, trương nữ vương, tiền ngô vương. Luận điểm 2 Trong câu thơ thứ hai tiếp tục khẳng định quyền độc lập và tính chất chính nghĩa của việc phân chia lãnh thổ. Ở đây chỉ có lý lẽ là phân tích cách nói, định phận tại thiên thư Luận điểm 3, câu thơ thứ ba nêu lên hiện tượng sự việc kẻ thù dám đến xâm phạm và khơi gợi tinh thần yêu nước, chỉ cho người nghe, người đọc hiểu được hành động ngang ngược của quân giặc và liên hệ với ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hiện tình đất nước. Lý lẽ là phân tích các từ ngữ như nghịch lỗ, như hà. Luận điểm 4, câu kết của bài thơ vang lên như một lời cảnh báo, lời hiệu triệu lời tiên tri khẳng định quân Đại Việt nhất định thắng, quân giặc nhất định thua. Lý lẽ phân tích các từ ngữ nhữ đặc thủ bại hư. Câu 2. Văn bản trên được viết ra nhằm mục đích gì? Tác giả đã thể hiện quan điểm như thế nào khi bàn về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà? Chúng ta trả lời, văn bản được viết ra nhằm mục đích thuyết phục người đọc về quan điểm của người viết về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Quan điểm ấy là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là một bài thơ có giá trị, khẳng định chân lý, độc lập của dân tộc. Câu 3. Các luận điểm trong văn bản được sắp xếp theo trình tự nào? Cách sắp xếp ấy có tác dụng gì? Chúng ta trả lời, các luận điểm trong văn bản được triển khai theo trình tự phát triển ý của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Cách sắp xếp ấy giúp cho người đọc dễ dàng hình dung được mạch lập luận của tác giả, tương ứng với mạch triển khai ý của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, từ đó tăng tính thuyết phục cho quan điểm của người viết. Câu 4. Ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân biệt đế và vương trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm mục đích gì? Chúng ta trả lời ở đoạn văn đầu tiên tác giả đề cập đến sự phân biệt đế và vương trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm mục đích khẳng định tinh thần dân tộc, ý thức tự chủ được thể hiện trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, từ đó giúp người đọc hiểu được ý thức tự chủ và sự khẳng định chủ quyền đất nước trong câu thơ đầu cũng như toàn bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. 5. Tác giả cho rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Chúng ta nên đồng ý. Tác giả cho rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Em đồng ý với ý kiến này vì xét về mặt thời gian, đây là bài thơ ra đời sớm nhất, khẳng định độc lập và chủ quyền của dân tộc Việt Nam, cũng như thời điểm mà nó ra đời mang tính chất dân đe quân giặc đang xâm lược nước ta lúc bấy giờ. Có bạn thì cũng có thể cho rằng nó không được coi là bản tuyên ngôn độc lập bởi vì nó